when one woman rises, we all rise. Bây giờ con làm này mà linh cho cái khác mình cái đó. Con không quá mà, tại cái đó nó không có chỉnh âm thanh thì anh cậu này cậu gây anh đưa lại dẹp luôn rồi đồ rẻ tiền này nó quay ờ, ờ, wifi thôi ừ, wifi này nó không có vô được không có vô được quên Mm-hmm. 啊。 Wow. มหาว Oh, my God. Houston Ca sĩ Houston Dạ con xin đại sẵn Tôi chúc con Break up được không có tờ cờ dịch được đạo một chút nữa chút nữa phải đi gặp mấy người à, của đời chính trị gia có ờ, mấy anh truyền thông đồng nghiệp chưa quốc huy nhật phong nữa chứ đại đức à, chí nhiều lắm những nhân vật quan trọng Kinh ai Chavez, Aita Menhen thì trước đây nhiều cộng sản việt nam ba cũng hết nữa tổng này đi luôn mặt đi luôn tổng đây mình à, là hạ cám rồi, còn họ là tượng vàng tôi gặp tượng vàng <laughs> thì mình cứ nói mình hạ cám đi mình hạ cám thế gian nhưng mà mình là thiên đường đó còn họ nghĩ họ là tượng vàng rồi cái đó vàng gì mình biết nha Ủa, <laughs> nên thoát rễ đi ngược lắm Rồi, thử ra cái gì? Nãy ra làm gì? Không, không, không, đang nhắm chung cái này Tử dạ. dạ Vô á dạ, Cả bản gì Bản bản gì? Bản nó tên gì? <laughs> Ok, là ông lính già, các bạn là người lính già người, người nông già nặng ra nè hỏi sinh Dân xin kính chào các bạn Người lưng già, Chào bạn cho vui vui bánh mì gà hai bánh gà hai bánh gà Sao và bây giờ căn bản là con vui lâu lâu tao có bữa ấy đánh ăn gì làm đại cả gì mình đại, đại, đại, đại, nó tới ờ, là chích giữa quê hương thì thường ờ, thường á cơ bản cái gì nói là ờ, sau này có người nhân thập đi về đã hữu thường trì hồi trì cây khảo bình tức là trong câu vận hai chục năm về trước à, à có cái tiếng vàng lại đó là vàng hello hello quý bạn đó chết thầy dương quốc quy chứ mình sư phụ chết thầy ờ tao nói mày thương vụ mày mày mày làm tao mà, tao đó làm mày ờ phong là thương thổ không có quy là thương thủ đó vô gặp Ờ. ok gặp năm giờ năm rưỡi nữa mười giờ Đây rồi. tự nhiên mày cũng giả, không mày tư thổ mày ông nội tao chưa có quy tiêu lầm người nó còn vào vào vào hết rồi tùy ta <laughs> đây mình à, à không có ban ai IT không có ban ai lo âm thanh đó thì à, à, đó là lý do tại sao mình trở ngại có hai thầy trò quẹt quẹt à biết rồi vô trong cái máy nè bấm mấy chữ fix new lại nó có cái chữ này nè cái chữ mà cho cái này hiện bây giờ trong cái nhà máy nó có chữ fix new hoặc là cái này nó quét đi thì ví dụ này đó nhưng mà cái máy này nó đây cùng wifi hello, ok, cái chúng túc gì ngoài hai đầu tiếp mà có nước ai muốn hỏi gì cứ hỏi chính trị họ tiền bạc chấm rồi dạ, dạ sư phụ cho con hỏi là giống như bây giờ mình chuẩn bị về Việt Nam rồi á thì mình có plan gì để mà giúp người dân mình với lại nước mình thành cường quốc vậy sư phụ con là một trong sáu triệu chất xám đầu của nó hiện giờ trong đầu có gì vậy chất xám là tụng chất xám thì một thì nó một đó là cái tài nguyên mà trời đã ban chúng ta đi ra ngoài từ đời con đời nay đem vậy đó là tài nguyên phong phú để giúp Việt Nam cường quốc dạ. chứ để làm gì vậy rừng thì đốt cạch này trung trọng nó cắt ngang ngoài miền trung rồi không còn cái cây này trên đó biển á thì ra hai lít thì ờ, ở dưới nó có cái radar mà dưới lòng đáy biển đó ấy là tầm ra mình nhân quan chứ đụng với chìm nữa đó biển của mình cũng không có ờ, được được bắt cá hả? dân lấy gì sống rượu mình nó chặn bốn cái đập này nó xây thêm mấy cái nước ở đâu mà tưới ờ, lúc nào nó cho nó mặn vô cho chết cây mình cho lúa mình chết thì nó cứ xả nước mặn lúc nào chặn không cho giọt nước từ thượng nguồn xuống thì mình không có giọt nước cho nên coi như nước Việt Nam không còn đất không còn cái gì gọi là tài, nguyên nữa chỉ còn cái tám của con gác thôi nó mời gái nó ăn nhậu ở giờ từ sáng hành bùng dễ lắm không chất chất ờ, ờ, ờ, tám mà làm mạnh á đây đây gán lên gán học lên để là hỏi xong đi từ từ nó mới hỏi câu rồi nó nói đã đi hỏi nữa đang nóng mát nhà tài nhà hay con con, con đang, đang làm kỹ sư thì con đang làm cho công ty đóng tàu thì con thấy nước mình là có cái bờ biển rộng á thì con tính về Việt Nam đóng tàu thì nếu mà năm nay sư phụ về con cũng về con đang chuẩn bị ok rồi năm nay lên sinh cho con kiếm kiếm bác dũng mở lên sinh lại cho con đọc đúng rồi là thời gian ở cái nhiệm vụ này, rất là hãy hãy nói là hãnh diện cha cho nhiệm vụ rất là khó nửa đời nửa đạo cho một ông thầy á, thầy tăng mở nước mới hay đó trong thánh cơ có cái bài đó có ai đọc không thầy trọng là tăng mở nước đúng không thì cái bài đó không có hạnh thì trả thù thì cho ông ta trả thù chẳng phải mình lấy hết tài sản của bốn triệu đảng viên à chơi vậy cũng không được mình lấy họ mất cái họ họ có lường gồm họ trả thù con họ cũng trả thù lại ở trên đâu ở trong đó phải có người như chỉ phụ phải thương cộng sản như là thương anh em ruột của mình phải thương hát ôm tay nè cũng như là thương à, à, anh mình luôn đâu có ai hàng đi chơi ngồi ví à, dụ như mà ví dụ sau này nếu việc có trở lại bình thường nha bất trọng bất dụng bất phúc ngồi đây đây lửa lựa ông nằm còn tống gia nhất mà chức vụ cao nhất ba ông ngồi kế bên không á hữu thừa tướng hai phe vậy đó lúc đầu mới lo nước việt thì lúc đó cả lòng dân xã hội tuy người ta ghét cộng sản nhưng mà ta có ưa ác ô bây giờ con hỏi người ta mới thông tin nó mới biết lớn việt nam đi dầu dạ, cho nó biết là đảng là sai bác hồ nó lá đảng nó lá nhưng mà nó không trả lời hết hồ tại vì cái chính sách mà cái chiến thuật mà nhầm của Việt Nam á, loạn hải ngoại cứ tóm nhận chuyên môn kỹ hai cầm tờ vàng ba giờ đó mà chửi tao là thằng nào chửi cộng sản chửi hồ chí minh cho giỏi tao thưởng có nhiều tiền ở bên Việt Nam tổng cục hai nó có chia cái, phí đó ở đây mấy cộng sản dùng mấy thằng chửi vật cộng nhỏ nhất số bộ là từ bé nó chửi nhiều trời ơi bây giờ thằng Hồng Tầm ở đây rồi Randy Moore với Lộn nè nó dừng thời gian bây giờ nó mà chạy xe nó để cái lo nó chửi đã đã Hồ Chí Minh chửi rồi chửi cho đã chửi bắt trọng rồi đó thằng đó mà coi chừng nó là cái tiền nó to vậy là giống như là khi mà sinh ra mấy đứa nhỏ Việt Nam nó phản cảnh ngược lại nhưng mà khi người bị nhồi sọ ngược lại rồi thì giờ dầu cho nó biết cái này là không có ích lợi gì cho tụi nó nhưng mà giàu sao tôi đã sợ sống quỷ À, à, quen quen, à, à, quen, quen cái mùi mùi hôi của quỷ rồi còn hơn là mùi của mấy thằng hải ngoại này vậy nó còn quậy mình nữa nên đó là lý do tại sao ông ông quốc gia du học sinh mà qua mỹ sau này cũng trở về nắm trận mệnh quốc gia với một người nguyên thủ mới người ta không có tầm nhìn giữa cộng và quốc người ta chỉ tầm nhìn một cái dân tộc đòn tết chứ người ta bây giờ có những cái thằng nói chơi là cơm không lành canh không ngọt chiêu bác hồ đưa ra trăm năm nay không có hiệu lực thôi tôi chia về đến bảy lại nó có mấy thằng trên đại nói gì đó tức là nó nhóng nhóng trước tay ta đúng không đầu lát không lẽ là Việt Kim Chinh chứ hoàng mấy năm vậy còn cái thời vàng kim là cái thời gì nước Việt là sao là cường mất được khi nước Việt chia đôi hiểu không cho nên những thứ hàng ngoại mà Nguyễn Thanh và là xưa mất nó trước khi mà nhận cái passport qua Mỹ ok mày không một chơi với mấy đứa hải ngoại nha cái nhóm du học trên tụi mày rồi đúng không phải ngồi riêng cả gia có philosopher tụi nó ngồi riêng bàn mà đâu có chơi chung với mấy người lớn mấy đứa nít lớn hơn nó Mỹ đâu nhất mà đâu đi là gì nó có lệnh nó phải nó mà đi chơi chung với mấy đứa mỹ này nó mà đi băng cơ nó chú hả là ba nó hỏi nó là có người gọi cửa là sao cho nên nó phải sợ trước khi đi là nó có cái ký là diện diện gì ta à, f 1 cho tới mấy chục đều có ký cơ trời người không bằng không bằng ở trên tính nếu mà bà bác hồ á mà con á ông giận nói là địa ngục mới sẽ hết hỏi cái gì hay là bác hồ đang ở là ở đâu rồi ông được lên đem ra bóng chất rồi à đã. một chút đi ra bóng chất nghe là à, gọi là là coi à, thử là bạn đó là được nghiên cứu xét thử ông còn đang ở dưới nữa mới mới sáng mới sáng sớm này ông đâu phải là bác hồ vậy đâu cái cái mấy gì nói cái nước việt mà khô nhất trong lúc này là nên thiêu bác biểu tượng hồn chúng mình mấy cái tượng ở trên đặt xuống thì là tự nhiên nó dân sẽ trăm triệu dân cũng giống như là đang nói đang giống như cái cảnh sát vậy đó tự nhiên bức tường bá lên rồi đó tường bá lên nhưng mà phải có một Gorbachev cái Gorbachev là gì có người gặp đầu không biết đầu là gì không thế giờ như bắt trọng ngày mai nó muốn làm Gorbachev coi coi Nguyễn Hú không có gì nữa à, thiên, thiên phú trọng thiên phú trọng à, ờ, thiên phú trọng hôm nay tôi tụng thiên à, à tôi tuyên bố việt nam à, à dân chủ tự do lại cả cái cầu giống như xưa tôi Cup tuyên bố liên xô vậy thì tự nhiên là cả thế giới chạy vào tao ôm chồng tao hung bảo đảm nhất là mấy mười tám họ mà hung ổng ha cái mặt đó là dính môi son đầy luôn á thiệt cái gan là người mình không thầy ơi đụng chạm đụng chạm trở lại với thầy ơi à, tôi không có chậm lắm nghe không không có chậm bắt đầu nó tiện ơi con hỏi dạ vậy là sư phụ à, khi mà về Việt Nam sư phụ sẽ thiên về đời hay là đạo là có cái này cái khó nhất của một người người nào lập đạo người đó là vua đưa cái đạo lên thống mà khi người lập đạo người đó chỉ có một chút này ở thế gian trở thành mà nếu mà người đó mà, mà theo luật trời á, mà bắt người ta làm tạo nghiệp một chen á việc này cũng không có giáp luật thiếu nợ ai thì là tạo nghiệp nên là ờ, nó hơi căng á phải căng cái não của cái ngũ căng này ra không có được bởi vì bồ tát xuống trời lập đạo không muốn tạo và cái đạo nó luôn truyền nghìn năm mà cái nhiệm vụ này rất khó không ai làm chỉ có thầy anh mở nước <laughs> như vậy mới hay thì phải nên nhớ cái nghiệp nó quan trọng hơn cái đời mình thật Giờ ta, nói là gì còn ác thì tận nhân nhân nghĩa là ai mà tận đúng nước cũng không dám nhận nữa thì tôi phải tận lợi hơn chúng sanh trợ quả tức là làm chuyện ác thì gặp quả thì hiểu việc này có tận nhận không huống chi mắc mấy người đó chỉ tội là bị gì nghiệp đúng không huống hồ mình đã nói nhiều rồi tại nước Việt Nam là tạo nghiệp nặng cho nên những cái người này đóng giả bây giờ mình toàn cả lương của thượng đế họ cũng là đóng giả cho cha đó xuống đây để mình giết mình với lịch sử hẹn đấu đảng cộng sản chỉ giết lịch sử hiền đấu là tao này ăn tội thì thì đó là bài cảm ơn để mình học một bài một bài đã lên phải có thằng ngã thằng thiện ngã thì lúc đó kép tránh thì lúc đó mình không sợ mới đòn phát đúng không khi đầu đã lên môi mặt ra rồi thì hùng cường nghe là phải đường nghe là tướng cướp gì ra cũng còn cơm chúng nhau về trời cũng gặp nhau cười này mày đóng mày dở kìa ác ít quá gặp tao nhưng mà bán tôi mất việc chứ bán tôi cái anh nhân đậm á bác đậm mình á bán cái hoàng trai làm gì nói về hoàng trai nãy có nói là sáng có nói sau này một lãnh tụ của nước việt phải đi ngoại giao giữ dần lắm phải lấy lại sau này không có trả thù quan trọng nhất lấy ăn bảo vệ để mà cắt lìa cái thằng thù rồi những đứa con mà của sanh chức sanh thao phải đi về giữ được năm chữ chức vụ để, để mà lập công, công lại cho gia tộc của mình dòng họ mình trong, lịch sử nhân loại không có ai giàu ba họ không ai có ba đời hút ba đời cho ta bữa giờ bữa giờ sau bảy năm trước bảy năm bây giờ năm trăm bốn năm giờ là hút ba đời ờ, thân trước thân sau ba đời hút không ai giàu không ai có ba đời à, hội chúng người tiếp tục sáng là du quá du lịch ví dụ như sau này mà con làm, cái, cái tàu mà đại khái là cho người ta đi đánh bắt cá thì sau này con có bị nghiệp không sư phụ ví dụ con làm cái tàu con bán thôi chứ còn con không bán đánh không mình làm bất cái gì giống như mình coi trong phim mà thành công đúng không hay là cái ngủ sư phụ ngàn một cầu à, cũng được đúng không nhưng mà ngàn một cầu có có cái nhà bếp nó cắp cắp cái chân cái cánh gì đó đến lúc mà một cầu nó quá nó nó, nó mất cái chân tại vì khi qua mình qua một miệng bồ tát là bất cứ con vật gì cũng cũng thành Phật được hết họ không có nghĩ ăn đó là mặn hay chay không nhưng mà tây tạng người ta trên khi mã lập trên nước tây tạng người ta tuyết không mà người ta đâu có ruộng lúa người ta đâu có rau người ta có con trâu đất á ta chỉ nuôi con trâu ta mấy thầy tu trên núi cũng phải ăn thịt trâu giết trâu mà lấy, lấy cái da, đó thì làm mệt làm, làm ảo làm liều đúng không thì người ta chẳng lẽ người ta không thành phật à thành bồ tát cũng không phải người trên núi đó vẫn là bồ tát nhưng mà người con trâu đó nó cũng sẽ cái công thức của của những gì bồ tát ở trên núi đó để chia cho con trâu thì con trâu nó mau tiến quá hơn cũng giống một việc đi về Nam đọc à, à, giảng canh trong tấm con hải xanh ở nước đó mà năm hồi có năm trăm mười ba câu kể rồi năm trăm con vịt bu xung quanh nó đọc là năm trăm con vịt chắc chẳng lẽ chuyện bị tội à nó phải nó phải mình mình nó chết còn người người bình thường mà cầm cái cỏ mà chắc mà làm cái kênh dịch đó chuyện khác nha hả hai hai hai cái khác nhau cũng giống như có à, cô gái kia à, bị té xong có ông thầy xuống ôm ông vớt lên không có à, quần áo gì hết rồi cái con người nhìn thấy như thế bắt hỏi ông phạm giới con gái không có mặc đồ ổng cũng không có người đâu có để ý đâu mấy thằng mà thấy mà dính mắt đó dạ ổng bị tội là bị tội chuyện đời này nhiều cái mình phải có ý rồi còn đóng tàu là đó bồ tát mà muốn độ cho mấy người ngư phủ bồ tát cũng phải trả tâm ngư phủ lục tổ năng này xưa đó bị ấu à gượt giết lục tổ là bồ tát chúng trần mà không biết chữ nào hết mà được truyền thừa ờ, ờ, của à, bên, bên, tiền đông thì lúc đó là tại vì đó là người Việt Nam ổng nhìn người Việt Nam như người tàu thì thị không có để cho ổng nổ thì ổng mới chạy <laughs> ông rừng ở trong cái thợ săn thợ săn ăn gì chẳng ông nhìn tới mà nếu mà ổng không ăn giống thợ săn thì thằng thợ săn nó sẽ nghi ổng là người tu nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nhưng mà trong kinh mấy thầy thì nói là đồng tội chỉ ăn nước của mấy ông thợ săn nếu mà nước là ngồi lắm bích lại vậy mấy ông thợ săn nắm bích ông này là đang bị chi sát nó bắt ông này sao ăn mà thất thì là khác đại khái là có câu chuyện đó thôi tổ ơi nên cái gì mà mình thất ờ, ờ, đừng có thất thanh đừng ăn đưa lục tổ dốc cái chữ nào nghe nhưng mà giờ cái kim thân á nguyên kim thân ngồi thiền nó giờ còn y chang luôn á trung cộng nó, nó mấy, nhà bắt đầu coi cái tim cũng vẫn còn trong đó nhưng mà nó không có bị hút thật thôi thật ờ, ờ, thôi bỏ lại kim hết ông con hỏi nhiều không đó học phải hỏi dạ con kính chào sư phụ với lại các ờ, tỷ muội sư huynh đệ ở ờ, ờ, con chỉ mong là sau này khi thầy về ở Việt Nam á, thì ở cha tụi con biết là cái nơi nào đó để ừ, các anh em ở bên đó họ đi tới họ cùng sự với thầy thầy sư phụ ví dụ nó có cái môi trường tự nhiên nó có cộng đồng đóng rồi <laughs> mình chỉ biết được là <clears throat> khi nước việt ở thế cùng cực thấy bí bên nào cũng muốn thắng hết mà bên nào cũng không muốn muốn buông quyền hành hết trong, cơ bản sao này đức thầy thì khi nước nguyệt quá chật ngộ chân quá chật ngộ ngàn thì lúc đó tiền mới xuất hiện còn hiện bây giờ nó cũng đang thổ đó thổ là mấy chục năm rồi nhưng mà chưa đến nỗi mình gọi là là giống một kiểu ở thổ kỳ đó không còn ngắt ngắt được về quê mượn tiền cống nhỏ đó là nhà năm hiện giờ nó lấy cái nhà nó đi cầm đồ nó bán chưa đến nỗi cái tối thổ thổ như là không có thuốc không có lương thực ăn cướp bóc uh, loạn lên khắp nước việt á từ từ đi tới tất cả có một cái là nếu mà người lãnh đạo cao mà họ hiểu về cái thời cơ hiểu về cơ mật là sẽ đưa tất cả những cái thể chế mà gọi là không đúng á từ độc tài tới gì gì đó họ quay đầu thì họ cũng có thể thành bồ tát khác nhưng mà có cái là họ dám buông bỏ những gì trước mặt hay không thôi cái đó là hơi khó giờ họ có hiểu được sau khi ra đi cái hồn họ có sợ đi xuống địa ngục hay là bị à, à, <clears throat> ừ, đi theo pháp hội không họ biết sợ là dân chúng đỡ khổ nữa cao nó anh nhớ câu hỏi này nữa không về là về Sài Gòn về Cần Thơ về Cáp đó chồng miền Nam mà đi miền Trung miền Bắc nhưng mà khi nào bắt chồng thùng hai trăm mua bắt chồng một trăm đô với bắt úc một trăm đô bắt một trăm đô bắt chín trăm đô mấy bắt nào mà còn sống có bệnh á mỗi bác trăm đúng một ngàn đô mười ông thùng mua vé việc mới dám vậy chứ còn không hôm nào mình chịu uh, bỏ trăm tôm mua vé chuyện thì không ép về <coughs> một trăm đô là lời cả tỷ em cũng chấp đợi tỷ là sao kia mà về cả nước mỹ nó sẽ nó rồi nó đem kinh tế vô rồi nó thay đổi cái cái một số công an việc làm nữa có phải là tỷ tỷ có phải có ngàn đô mua vé không nhầm kẹo kiếp bất chậm trong kiếp Phật chính của kẹo Mà chắc kẹo bạch với hàng trăm đô cũng dám bỏ ra Hàng bạch chính Chơi là hỏi nữa Dạ thưa sư phụ cho trước khi mà con, sư phụ nhận con á, thì con đi thọ bắt quan trai ở chùa thỉnh thoảng họ tổ chức hoặc là thỉnh thoảng con có đi những cái khóa mà xuất gia giao duyên một ngày thì bây giờ con có được đi nên đi những cái đó tiếp tục không nếu mà chùa tổ chức mình đi để mà biết đây biết đó chứ ở nhà biết chừng nào khốn nhưng mà đi đừng đi ngu cái thầy đừng có nghe mấy ông thầy chủ nhất là đừng có đeo cái hiểu đó hiểu gì mà tiền đấy do thấy đó là có tiền đó là do do đó là bắt đầu ăn ờ đừng có nói tôi là chồng tôi mới chết để lại cái live ra mấy trăm ngàn thì mình không có triển cũng phải nên đi đi để mình hiểu cái khóa tu của ta mình mới so sánh cái thiên tâm đạo là kẻ giữa giữa công giáo giữa phật giáo nhưng mà nó dạng toàn phật tử từ rồi là được thân cái hiền nhưng mà không có tránh kiến mà đạo Phật cuối cùng có bỏ là gì trí tuệ là khôn ngoan mà tu theo kiểu gù gù giảng sanh thì có nghĩa là đi về đạo cha trên thiên đàng đâu có nhận mấy người từ gù gù mình, phải ở thế gian này mình, mình phải qua mình phải chấp nhận cái khổ và đồng thời mình phải tước thì lên đó mình mới không có ừ, ừ, chối bỏ ra khỏi khỏi mà bi ai này thì lúc đó là đúng còn phật tử ở đa số là biết sợ sợ là người cứ muốn ở chảnh luôn không muốn phút muốn làm một chuyện nhưng mà đó là phải thật đó là giải quyết thôi nếu mà chảnh mà trước tại sao tôi phải đầu thai đến một ngàn tám trăm kiếp như vậy suy nghĩ đi ở chảnh nó có tính tiền nhưng mà nó phải thật ở chảnh là luôn ai về chảnh là cũng nhận cái bằng viết đi rồi phải đi ra dạy phải làm việc bây giờ cái luật ở thế gian với luật trên trời là một nha chỉ nó khác nhau là mình có thân người trên là không có thân người ở chảnh cũng có nhà băng nè cũng có đoàn ca sĩ ca hát là ca hát bạn mấy ca sĩ là cũng ở trên trời tốt ở chảnh cũng có phát lương mỗi lần quân tướng nhưng bên tướng ca phát lương mà phát lương theo cái công đức thì cái công đức họ tăng lên rồi mấy chư phật cũng phải hội họp cha tức nghĩa là bất cứ cái gì cũng là chống hành của cõi của mình không có cái gì ở thế gian mà, mà mình mà đi về chảnh rồi á học cho giỏi rồi chẳng lẽ ích kỷ ở chảnh nhìn chúng sanh làm lập thế này mình có vui không khi đã mình đã tu thì mình thành bồ tát mà mình cái gì mà không nghe không thấy là mình không có động lòng mà nghe đã thấy thì phải phải ra tay là cái đó là cái cái bi sử dụng nó có muốn hồn thành thật là mình quá thì không chuyện nhí gì mình cũng biết hết thì làm, làm sao, sao mà tẩm thuốc này, này được cho nên, nên hiện thời theo dự đó cũng phải trên năm nghìn Phật và Bồ Tát đang mang thân người sống chung với, với mình Kiệt là một trong ờ, ờ, người đó thì nó đã vậy rồi nhưng mà ở Việt Nam những Phật Bồ Tát mà mà xuống xuống màn này thì này những người bán vé số những người bán ờ, hàng rong <laughs> những người chạy làm đủ này á cho nên không, phải là, là bậc bồ tát ai xuống cũng ờ, ờ, mà được ăn mặc ảnh kiểu này tại vì à, nếu mà ai mà cũng cũng mà có tiền thì cái nhiệm vụ họ sẽ dễ quên họ sẽ bị mất đi cái chức năng mà cái thành công á cái điểm tại trong người những người đó đều có thành công kiểu kiểu mình á là lại thì bệnh rồi chút chút mà nếu mà kiếm tiền nhiều quá rồi cứ tối ngày cứ ăn nhậu nhiều quá cũng không được nên họ phải đặt cháu là trên cho suốt tình không mà nghèo mà gặp lại những đại gia mấy người có tiền nhìn gặp bắt học dễ đúng không ờ, lấy chuyện nói như này thì dễ mấy người chinh lúc mình không biết ổng lại nha mệt lắm có nghe bao giờ Phật giải đẹp tiên dễ đẹp mấy người ông mại không đó là chuyện thường lắm á Thank you. Ờ, bà, bà, bà, bà, bà, bà, bà, bà, bà, bà, Việt Nam mà con hỏi là Việt Nam nó nói lớn lập nó kiểu là bà Canada cũng như vậy thôi bây giờ bà tiếp là mỹ bị bắt quả tôi không có sợ vậy chứ chỉ sợ lâu ngày ngủ mỗi ngày già đi đứng không có được rồi dân mỗi ngày khổ bạn bạn chết bạn lúc đó còn chưa đầu ra cái thả điện giai đoạn này thì mình, mình cũng phải có một cái label gì á để mình ờ, mình ờ, ngồi thương lượng hiện ờ, bây giờ thì số một trong đây nè nhưng mà mình phải có cái chuyện gì ở cái label đó mình nghĩ nó xử được còn bây giờ cái bộ đó mà trời cũng là một businessman đến mỹ bây giờ đâu đâu có hàng gọi là ngoại giao hay nói chuyện gì mỹ được mình phải có một cái representative cho cái gì giờ nó dạ, dạ, trên hạ viện cái nào về cali đâu trả lỡ cho anh tất được tập không thủ đấu là khoảng một trăm tự nhiên không phải có thủ các bạn có một trăm hả đâu có một đâu? có điều này tôi không biết ở tầng trời thứ sáu là thiên ma ba mình ở tầng đó vậy cái chữ ba mình nó có nghĩa gì không xin hết ở mỗi tầng nó có nhiều tầng ở tầng giả dạ dạ ma thiên á là cũng là thiên ma nhưng à, mà chả ờ, ờ, nó, nó, nó không giỏi gì nó giỏi đi bắt trước dạ mà dạ mà nó giỏi nó không ánh sáng nha à, rồi nó mỗi người nó tự phát ra cái đèn của nó rồi nó sáng gì đó rồi cái nó đi ờ, qua tầng của chư thiên khác ở bên kia quá là thần thông kiểu gì mà hưởng thụ nhất á đem về cõi của nó gọi là ao quá tự tại thiên nhưng mà khoái ăn chơi thiên ma gì nó cũng khoái mà nó chỉ không có cái cái từ bi thôi khi mà nó hết thuốc là nó rớt thuốc này trong chúng ta bảo đảm cũng có con cháu thiên ma ở một đời của qua chữ thiên thiên thiên ma nhảy qua nhịp vậy nó cũng y như vậy đám mạp và ở thế gian mình có lúc thì nó buồn mà tiền nó không rồi ta à, à, nó hồi tâm không có chuyện nó đi ra đổ chính quyền nó làm làm đen để mà bắt mấy thằng mafia à, cộng ờ, tác với CIA thì cũng dạng vậy cái cái chữ đệ tử muốn hỏi là toàn có ở trong trong đó có ghi rõ là thiên ma ba toàn toàn là giống như tình lễ ba tầng tầng lớp tầng lớp tầng lớp ma ba tầng là tầng cấp một cấp hai cấp ba bốn nó tới ba sáu tầng tầng của cha là trọng không có chụp hình cái đó có chữ toàn ok cái chữ đó chữ đó nhiều khi mình trong đây mình thử mình viết tay cái chữ tầng trời người mệt không thầy chữ nghĩa dữ ta ta nói mệt cho khỏe mệt mệt ta nói còn không còn còn đây hả à, đây là cái tươi là là là nó nó mọt rồi mọt mọt mấy cái lời lưỡi luôn tránh có ba tháo tật ở đây ai tôi giỏi nhất lên mặt cao cao cao cao cao tôi dở thì à, à, lật mặt hình Đấy, nói thì nó Còn hỏi này Hỏi này Có hỏi gì không? Rồi ờ, ờ, con tên là Hiếu à, Con à, xem phụ ở trên đài cũng nhiều lần rồi Rồi hôm nay có được cái duyên là con đi với gia đình con qua bên đây Hồi nãy con có chạy lên núi Lên tại cho trà sư phụ lên tại cho trà Hồi nãy con thấy con chạy lên núi mà thấy núi đóng cửa Rồi con có chạy lên đây Mà cũng có duyên con tìm hoài cũng được cái con ghé cái tiệm cơm này con ăn Cái con nhìn lên con thấy Giống ở trên Giống ở trên YouTube Vậy đó à, tìm ra hay ta Có cái duyên sư phụ Nãy giờ con chạy con tìm không có ra để con đói bụng quá con đẩy nó con ngồi con ăn youtube lên con coi con thấy cái bột bóng mà sao giống giống giống như kiểu bữa đi hồng ngọc á còn bên kia mình có cái gì nó đóng cửa với con bên kia chắc con tìm cũng không ra con không sao mà. dạ à, dạ thôi để con ngồi con nghe rồi con cũng biết không gì đâu ở đây đâu xa đâu mình giờ từ sáng tới giờ sắp sửa kéo màn rồi Ừ. à, đi, dạ. à. đi, đi, đi, chính trị chút vô đó gần đó mà không có uống không ăn à, nữa anh ăn cơm à, ăn chua chay thôi vô đó cá lại cho mấy đừng có quỳ với không nổi ăn nó nó còn nhậu nữa uống ốc nhật điếu hai người đó con cũng có quen tại con ở bên lên tà đó à, nó uống lắm mọi người đó mỗi lần qua bển mà làm chương trình vậy là đều ghé tiệm con ăn hết dạ con có nhà hàng bên lên tà anh à, quý là anh không biết con em muốn đi trong năm nhập bác dạ à, lên tà giờ con nhân vật quan trọng đó nghe đây là cũng là giống nhân nhà quan trọng thấy cái tướng ngạo không đứng trời nhìn thấy cái thấy cái phi phàm, hỏi gì hỏi dạ, con có cái ước nguyện này là xin làm đệ tử sư phụ được Tại mấy ngàn kinh đã suối rồi đâu Nó tự nguyện Tại con có bất không? Nó dầm dầm nó Nó có gì bất khả hết trơn quà lên bà, bà có tâm nhà hàng của con tên là New Super Phở dạ, dạ, dạ. ở Lan Bà ai cũng biết cái New Super Phở dạ wow chủ New Super Phở từ qua Mỹ đây chưa biết bên chỗ đó chưa đi được hả năm tiếng hả qua đây kiếm thật của tôi ờ, có hả à, ghê tới giờ phải, phải đi. đi ngoài cái hỏi gì nữa không bật ra ngoài này nữa đặt cái là đi về nha nó vô ca dở nhưng mà cái dở ta vui hơn Rồi, cái, cái này là xong để bán ra mình đi về Đêm hoa thoáng phương hình hai bên mình Ôi các tuyệt vời Mặt trời to đồng nào gọi khổ nuôi bao nhiêu năm đã thiết non người cho non yêu tóc trắng vui lao trên cao vùng đầy cho trăm năm vào trên một ngày mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu xây một hạt đá buồn xin lớp buồn từng ngày qua môi ngóng tin vui cùng rừng nào lá tháng sơ từng vệt sâu nghe lời môi đã ô các buồn này về phần nào xóa bỏ không Sophie Rồi Cho anh ra bản chú Bản gì? Bản gì? Bản gì? Rồi, yêu quá trời yêu from the

Việt Nam ơi Việt Nam Việt Nam giờ Việt Nam ai đó sao chi Việt Nam mình sung Việt Nam là đất nước từ đó mình cao đời Việt Nam ở cùng nhau Việt Nam cùng nhau Việt Nam đi sẽ vui phải lâu